Với bốn mặt tiền đường thông thoáng, bốn hướng đều có view sông xanh mát, sự hòa quyện giữa nước và gió, sự kết hợp giữa mảng xanh thiên nhiên và kiến trúc hiện đại. Fresca Riverside kiến tạo một không gian xanh mát tuyệt đẹp, một cuộc sống hạnh phúc. Sở hữu căn hộ tại Fresca Riverside, bạn sẽ có vô vàn trải nghiệm thú vị với hơn 45 tiện ích nội khu đẳng cấp với khu thương mại dịch vụ mua sắm phong phú và đa dạng. Giao thông nội khu tại dự án thiết kế linh hoạt, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng khác nhau của cư dân và khách mua sắm. Lối ra vào tầng hầm dễ dàng tiếp cận trục đỉnh chính rộng đến 25 mét. Công viên và các không gian tiện ích nội khu gần 2.000 mét vuông, bao gồm khu vui chơi trẻ em, khu vườn nghệ thuật, lối đi dạo, ghế thư giãn sinh thái. Cô BBQ tạo nên một không gian ấm cúng sung vầy cho gia đình bạn. Ghế nằm thư giãn, vòi tắm gương sen, đặc biệt hồ bơi rộng lớn cho bạn cảm giác được hòa mình trong làn nước